Xin chào tất cả anh em nhé Đấy, cái video này tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ ờ, hột tài xỉu mà nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi Đấy, bên cơ sở tôi cung cấp tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp hay là tất cả những cái bộ hột tài xỉu mà dành cho anh em nào mà làm tay cái để anh em ờ, đi đắc cái nó có hiệu quả nhất và cung cấp cho anh em những cái đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 này để cho anh em đi chơi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 20 20 này anh em nhé thì anh em nào mà đã sử dụng qua cái bộ hột của tôi hay là anh em nào mà đã từng sử dụng và đã từng đến cơ sở anh em ờ, thử test cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em cũng đã biết được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em nhé thì cái bộ hột này thứ nhất nói về thứ nhất là nó hoàn toàn không tang Đấy, không tang là như thế nào không tang là anh em thử uh, nam châm không hít nước muối nổ dọn đèn thì trong suốt đó chính là cái cái, cái cách mà anh em uh, đó chính là cái mà anh em đến sân chơi anh em thử cái bộ hột tài xỉu của anh em khi mà anh em đi lắc tài xỉu nhá đấy thì đầu tiên đó chính là thử nước muối ok đó nước muối đây chính là nước muối đấy nước muối ok đúng không anh em đấy bộ hột nổi rất là đều thì uh, sau nước muối là anh em sẽ thử nam châm và dọn đèn Đấy, tôi sẽ thử cho anh em tất cả những cái tăng tích tại vì là có rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi và hỏi là cái bộ hột tài xỉu này nó có tăng hay là không Đấy, thì đây chính là cái video mà chứng tỏ và chứng minh cho anh em thấy là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tang để cho anh em đỡ phải hỏi những cái ờ, câu hỏi mà nó lặp lại lặp lại rất là nhiều lần đó đó chính là cái à, thử nước muối nhé còn à, thử uh, cái thứ hai đó chính là thử nam châm nhé Đây, thử nam châm anh em thử nam châm nha anh em đó. nam châm ok đúng không anh em tiếp tục nó chính là thử à, dọi đèn cho anh em dọi đèn thì à, trong suốt đấy phải anh em rất là trong đúng không đó. Đó. rất là trong ok cho anh em đó thì vừa rồi tôi đã thử cho anh em cái tăng tích của cái bộ hồn tài xỉu này thì à, tôi đảm bảo với anh em là 100 phần trăm cái bộ hột tài xỉu này nó hoàn toàn không tăng, nhé đó thì à, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này thì trước khi test cái bộ tài xỉu này thì tôi sẽ nói qua cho anh em nào cũng chưa biết về cái bộ tài xỉu 2020 này nó chơi như thế nào và cái cách của nó đi như thế nào đấy thì cái bộ hột tài xỉu 2020 này khi mà anh em muốn giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì anh em có thể đứng kia sở anh em mua bộ hột này hoặc là anh em có thể đặt đơn hàng anh em gửi về cho anh em thì anh em sẽ kết bạn Zalo và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ở trên video hoặc là gửi cho anh em cái video hướng dẫn cách lắc hột tài xỉu Đấy, cách cách lắc giữ hột tài xỉu nhé. còn cái bộ hột này nó chơi như thế nào thì anh em sẽ theo dõi cùng với tôi hết cái video này thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó đây là cái bộ hột tài xỉu mà dành riêng cho anh em nào mà làm tay cái hoặc là những anh em nào mà đang muốn tìm cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang và cái tỷ lệ của nó về bạc tỷ lệ giữ được tài giữ được xỉu của cái bộ hột đó cho anh em những cái phần trăm hay là những cái tỷ lệ để cho anh em thể lắc được cái bộ hột này nó phải là cao nhé đấy thì khi anh em đến cơ sở thì anh em sẽ test được cái bộ hột này thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là khi mà anh em lắc bình thường thôi à, anh em lắc bình thường thì cái tỷ lệ của nó đi 5 năm của cái bộ hột tài xỉu này nó cực kỳ cao nhé đấy sẽ có 80 đến 90 phần trăm cái hột này nó sẽ lên tài lên sẽ lên tài cái này nhé đó 3 4 6 đúng không anh em đấy, tiếp tục như vậy cứ anh em cứ lắc bình thường đấy, tỷ lệ của nó đi 5 năm khá là cao 7 đến 80 phần trăm 80 đến 90 phần trăm nó sẽ là chén xỉu nhé mở cho anh em chén xỉu 234 đúng không anh em tiếp tục như vậy sẽ có 7 80 phần trăm nó lên tài đó 146 chén này sẽ là xỉu đó thì ờ, tất nhiên rồi nó phải có cái chén phản chứ không thể nào là không có chén phản được nha cái này thì anh em cũng đã biết đấy thì ờ, khi mà anh em muốn giữ tài giữ xỉu thì anh em theo dõi cùng với tôi qua cái video này thì à, cái cách lắc như thế nào thì anh em sẽ được hướng dẫn khi mà anh em mua hột hay là anh em có thể anh em gửi hột về cho anh em anh em sẽ được cái vị đó thì uh, vừa rồi là có tí video à, vừa rồi còn có tí uh, điện thoại nên là gián đoạn cái cái video của của tôi đấy thì uh, đấy vừa rồi tôi đã lắc cho anh em là chén tài chén xỉu rồi của cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì bây giờ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em nhé đang tài đúng không tôi sẽ giữ tài cho anh em này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này năm tài thì nó xuống xỉu xuống xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em luôn một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này anh em này năm xỉu này năm xỉu thì nó lên tài đấy thì à, cái cách lắc giữ tài giữ xỉu nó là như vậy cái cách lắc mà anh em có thể là lắc chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu thì tôi cũng đã thử qua cho anh em thì anh em bây giờ anh em muốn lên tài xuống xỉu thì tôi cũng sẽ test luôn cho anh em với đăng tài đúng không tôi sẽ xuống xỉu cho anh em 7 đến 80 phần trăm nó sẽ về theo ý của anh em nhé đăng tài đúng không đăng tài sẽ đánh sẽ xuống xỉu đó 334 Đấy, đang xỉu tôi sẽ cho lên tài có 70 đến 80 phần trăm nó sẽ lên tài thế này đó thì chén này nó sẽ đứng một chén đứng một chén thì anh em lắc tiếp tục như vậy thì chén sau sẽ khoảng tầm 90 phần trăm nó sẽ lên tài cho anh em nhé. đó đúng không anh em nó rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì khi mà anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột này anh em cứ điện thoại cho tôi qua cái số điện thoại này anh em đặt đơn hàng thì tôi sẽ gửi về cho anh em và gửi luôn cái video